có hoa thì chi mưa gió trên đoàn thuyền hai ô vui sóng gió anh nhớ đồng này sẽ không. đông đông cay tối lại chỉ mưa nắng ơi ơi em hỏi rằng vì sao Hãy lấy lại bình tĩnh đấy rồi. Chỉ sao nó rất nhiều lần tới rất nhiều lần tới rất nhiều vâng em tiếp xin mời xuân đã xin cảm ơn vâng trần tiến cũng biết nói gì hơn và xin chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào và công tác tốt và xin chào tạm biệt cú sút đầu tiên thì đã gọi là trên trời mặt trên nhưng mà anh chủ nhận cú sút tiếp theo không sao cả được được không phải chết phải giới cho chúng tôi cái đi mời mời em để cho các bạn đi chơi và mời em ra phải giới vâng mời mời ra đi này con đây con mời ra đi mời ra mời anh ra phải giới nào mời vào còn hai cặp nữa vâng nào hội xuân mà vui chơi có thưởng mà em em mời ra đi vâng nào qua đây nào vâng nào ai ai vào nào ai vào nào đâu rồi còn ai cặp nữa ai mà mất chạy cặp còn hai cặp nữa rồi ờ, đăng ký đi alo alo đám bao lâu rồi cũng về miền trung ta cười nắng mưa đêm ngày cạnh giờ giờ xa Ba mời các bạn đi hai vào là còn hai cặp nữa Người ơi Có về miền quê hương Tuy nhớ nếu chỉ còn hương bao yêu thương Ô dạ, nhau mùi đời Dẫu sống chung vẫn còn thương Sao là thương trong thề đàn ba ngữ nghề đẹp lòng ơi em biết chân em đã có lâu vui cũng về miền trung thăm người ta cùng ngắm tâm trần chương chiều xóa hòa cùng hoa hương phố người ơi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 I gave you.